Hi, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về sự khác nhau giữa ông chủ và người lãnh đạo và trong video này mình sẽ bình luận và đưa ra bài học về sự kinh doanh chọn ông chủ hay là người lãnh đạo đầu tiên chúng ta sẽ nói về người lãnh đạo người người lãnh đạo là gì là người lãnh đạo là người có thể ảnh hưởng đến hành vi của người khác họ cũng làm việc để đạt được tầm nhìn của tổ chức và luôn truyền cùng hướng là thúc đẩy cấp dưới của họ trong công việc trở thành một nhà lãnh đạo đòi hỏi nhiều cam kết để hướng tới đạt được thành công còn ông chủ ông chủ thì người ta là một ông chủ có thể được xác định là một cá nhân đóng vai trò là người giám sát trực tiếp cho một nhóm nhân viên hoặc cụ thể đang có thẩm quyền đưa ra các quyết định nhất định thay cho công ty tùy thuật ngữ ông chủ có thể được sử dụng để chỉ bất kỳ nhân viên nào trong công ty ty ở cấp cao hơn bao gồm giám sát điều hành quản lý giám đốc hoặc giám đốc điều hành và chúng ta sẽ vô một video về về ông chủ hoặc người lãnh đạo nha Are you guys stupid? I'm the boss and you all must do what I say. Ông chủ khác với người lãnh đạo là ông chủ là người ngồi trong căn phòng hiện đại đẹp đẽ phía cuối hành lang còn lãnh đạo là người ngồi cạnh bạn. Bạn là một trong những đồng nghiệp của bạn. You're right, sir. You are the boss. What, newbie? I said, you're right, sir. You are the boss. Còn mục tiêu của ông chủ á, là đảm bảo mọi thứ được hoàn thành, còn mục tiêu của lãnh đạo là không chỉ có thế. You say it without hesitation. That's right. That's why today I'd like to give you something. What is it, newbie? My letter of resignation. Người lãnh đạo xem một con người như là một giám đốc, còn Ông chủ xem một con người như là nửa con mắt. Oh really newbie? You don't want to work here? Big mistake. Well, as a new employee, your leadership skills make me concerned. And if you don't mind, before I leave, I'd like to give you some parting words. What? Và ông chủ xem thử anh ta nên làm cái gì. Can you teach me? I can't wait to hear this. <laughs> Go ahead, new guy. Well, sir, I don't think you're all bad. But somewhere down your path, you got lost. I think you used to be a leader, but now you're just a boss. What's the difference? Well, see, a boss says I, a leader says we. À, ông chủ sẽ nói tôi còn người, những người lãnh đạo sẽ nói chúng ta là một nhà lãnh đạo dẫn đầu ở phía trước thì nhà lãnh đạo là luôn hướng hướng dẫn cấp dưới của mình nỗ lực hướng tới thành công bằng cách khuyến khích và thúc đẩy họ truyền cảm hứng cho họ khi ông chủ thì ông chủ luôn cố gắng cai trị nhân viên và không khuyến khích họ tiến lên. Bosses are blinded by pride while leaders can really see. A leader always asks, bosses, they command. See, a boss points fingers, but a leader extends a hand. Thì ông chủ thì hay ra lệnh cho người khác còn nhà lãnh đạo thì sẽ đưa tay ra trợ giúp. A boss says go. Leaders say let's go. Ông chủ hay nói đi còn những người lãnh đạo sẽ nói chúng ta cùng đi nhé. Leaders consider ideas. Bosses say heck no. See a boss push you down. Leaders will lift you up because leaders give love. Ông chủ thì luôn bảo thủ còn người lãnh đạo thì luôn đổi mới. But boss don't give a what? Bosses use people, abuse people. Leaders groom people. They look for what's good inside and Ông chủ thì luôn lạm dụng con người và luôn sử dụng con con người đó sai cách và lạm dụng một con người còn nhà lãnh đạo thì luôn luôn sử dụng một con người đúng cách và luôn hành đồng hành của con người đó và luôn giúp đỡ con người đó trên hành trình của mình. Improve people. Leaders have mastered the art of inspiration. Bosses have mastered the art of manipulation. A boss yells and screams like they're on a ông chủ hay la hét nhân viên của chúng mình. A TV show. A leader treats the janitor like the CEO. They are compassionate and know the community. Còn nhà lãnh đạo thì luôn luôn cảm thông và luôn luôn giúp đỡ tận tụy cho những nhân viên của mình. He comes first. Bosses think culture something only found in yogurt. Sir, ask yourself this question. I'm not trying to be your teacher. Ông chủ luôn là trung tâm của sự chú ý, còn lãnh đạo luôn là người bước sau cùng và mang tới những điều tốt đẹp cho nhất cho cả nhóm. But have you ever heard of a world boss? Ông chủ toàn cầu, bạn đã nghe bao giờ chưa? Uh, I have. Or oh, is it world leader. Lãnh đạo toàn cầu và ông chủ toàn cầu nó thực sự rất khác nhau. Religious leader, community leader, business leader. Don't you see it? A leader is who you should be. A boss is just meager. Sir, entrepreneurs have a là mọi người có thể tôn trọng ông chủ nhưng ai cũng yêu quý lãnh đạo. Big responsibility. I believe we are the only ones who can save our world. Literally. Not politicians, not government. We won't do it religiously. We do it through serving our clients' best needs individually. Our clients. But maybe you think good Ông chủ thì luôn luôn nhận công trạng về cho mình, còn nhà lãnh đạo thì luôn tạo lòng tin cho cấp dưới. Service won't take you far. Maybe you think if you started to serve, our stock will fall. Our stock. Well, the great Henry Ford will be appalled because he said a business devoted to service will have one worry about profits. Yeah, what's that? À, ông chủ thì luôn luôn chỉ trích, soi mói, còn nhà lãnh đạo là giao việc và cùng đồng hành. Hành còn ông chủ hay nói làm đi, còn nhà lãnh đạo thì nói chúng ta cùng làm. They will be embarrassingly large. Sir, this is a higher call. Does that make sense? We are here to work for a dream, hay nhất cái câu trong video này là chúng ta ở đây để thực hiện ước mơ của mình chứ không phải chỉ để nhận lương hàng tháng câu này là câu mình thấy hay nhất trong một video của này là một điểm sáng Not just a paycheck, we are here to be fantastic. Chúng ta đến đây để làm những người xuất chúng và khiến ai cũng phải kinh sensational. Chứ không phải là nghĩ chỉ làm ăn mà còn là làm nên một sự thay đổi mới. Not just transactional but transformational. Profit comes chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền. When we are committed to the vision and we will làm được điều đó chúng ta sẽ không chỉ khoản lợi nhuận khổng lồ have the biggest ROI mà còn return on in từ đây thì mình sẽ thấy là ông chủ là luôn luôn nghĩ ngắn hạn còn nhà lãnh đạo là luôn nghĩ dài hạn luôn nghĩ đến tương lai còn ông chủ chủ của của bạn bạn như là một đối với bạn như là một vị vua luôn hành hạ đối xử với bạn bạn à, không theo một như một con người còn nhà lãnh đạo luôn luôn đối xử với bạn thật là tốt giống như một đồng nghiệp của bạn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn Sir, I sincerely hope you change your ways and overcome your obstacles. You teach a lot about leadership here, mostly what not to do. Wait, wait, wait. How do you know so much about Ông ông chủ thì thì luôn thì tập trung vào tiến trình, còn nhà lãnh đạo thì luôn tập trung vào con người. Business. And you said our stock? Who is this guy? Well, the truth is, I lied. Ông bạn ông này nói rất là hay và tôi không phải là nhân viên của ông. I'm not your employee, sir. Who are you? mà You're là ông chủ của ông. I'm the founder of this company, and you need to learn a thing or two about our core meaning. Tomorrow morning, first thing, I'd like to see you at our đến đây thì ông thì tất cả mọi người đều đều biết á, là nhà lãnh đạo và ông chủ là hoàn toàn là sự khác nhau và đối lập về tư tưởng và tư duy của mình. Board meeting. mình đã được, à, sự sự cho sự cho phép của nghĩ giàu làm giàu và mình sẽ lấy video này mình làm cho các bạn luôn nha mình sẽ làm bằng ba boy luôn và cái này được gọi là các bạn có thể lấy video của mình đăng lên cũng được vì đây là chia sẻ kiến thức lan tỏa giá trị Rồi, trên đây là video của mình về sự khác nhau giữa ông chủ và người lãnh đạo. Đạo, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn các video sau nha và ngày mai mình sẽ cố gắng làm ra một video về môn có thể là môn ngữ văn để thứ ba kiểm tra rồi nha cảm ơn các bạn